Xin chào tất cả các bạn đến đến đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn dòng xe lân điện cũ nhá. Đây là cũ hàng ờ, bên ờ, bãi về nhá. Thì bên mình hiện tại là đang có ba con thì con này là con mà mình chuẩn bị đi nên là tranh thủ tranh tranh thủ quay cho anh em xem. Thì với cái dòng xe điện này thì con này là đang là có tải trọng nâng là một tấn và chiều cao nâng của nó là 4 mét. Thì đây là sử dụng bình uh, Kobe anh em nhé. Thế thì bây giờ mình sẽ đánh lên uh, tới đầu thử cho anh em xem nhé đây là cái vô lăng của xe điện nhé đây vô lăng này nó có quay để đánh cái rất nhẹ nhàng cung lái con này thì nó rất đơn giản anh em nào mà chưa biết lái thì chỉ cần nhảy cái lên lái tập một năm mười phút là lái ngon ngay đây con rất chậm luôn vẫn có thể di chuyển thoải mái luôn quay vòng tiến được mình sẽ nâng càng lên cho anh em xem nhé quay ờ, lấy nút càng đây con này nâng cao là bốn mét đây con này của cái cũ của Toyota đây rất êm luôn nên nhanh hay xuống nhanh chậm là do mình điều khiển nó cần bên này